có cả hiện tượng ăn dầu nữa cơ ăn dầu là nhìn như thế nào biết ăn dầu anh à. cái cái cái cái, cái um, đấy của cặn bã của dầu nó sẽ bám à, nó bám vào buji à thế là nó gây ra ăn dầu đúng không cái con buji này cũng đang phóng lửa ra ngoài đấy cơ à thế à thế là phóng lửa đây đúng không ừ. à rồi một vết phóng lửa ra ngoài vâng vâng à. đấy thế này nếu mình không kiểm tra là rất là ăn xăng đúng không chào các bạn hôm nay thì ờ, tôi sẽ bảo dưỡng con xe của tôi thì con xe của tôi là đã chạy được 5.000 ờ, cây số thì đã đến lúc phải thay dầu máy để kiểm tra buji lọc gió rồi tất cả các cái hệ thống ờ, để bảo dưỡng cơ bản để đảm bảo xe chạy trơn tru à, ngoài ra thì chiếc xe của tôi đợt gần đây ấy tôi đi lại thấy có một hiện tượng là hơi tốn xăng ngày trước đi thì ví dụ như một tuần thì hết khoảng uh, chưa đến 500 nghìn nhưng mà giờ đi cứ một tuần đã 500 rồi thì tôi nhờ anh Hùng thì anh Hùng ờ, đây là chuyên gia mà chuyên sửa các cái dòng xe ô tô ờ, con ờ, sedan và sắt thì anh Hùng có tư vấn cho tôi các cái phương án sửa để làm sao bảo dưỡng cũng tiết kiệm chi phí và sửa xe để cho nó đỡ tốn xăng hơn xe của em mà nó tốn xăng ấy thì thường thường nó do nguyên nhân là do những cái gì nhỉ? Đây mình phải kiểm tra cái lọc gió động cơ là đầu tiên này. Lọc gió động cơ dạ hai là mình kiểm tra hệ thống buji của nó xem nó đang còn chấu còn cái chưa à tức là buji là phải kiểm tra xem có mòn chấu hay không đúng không đây là hệ thống à, buji đấy anh vâng thế là lọc gió thì là sẽ trong rồi đúng không à đây lọc gió đây như thế này là lọc gió sạch hay bẩn đấy tương đối cũng là bẩn rồi à thế là như thế này là bẩn rồi đúng không anh lọc gió buji ngoài ra còn nguyên nhân gì mà nó tốn xăng nữa không anh không chỉ còn uh, xong mình sẽ kiểm tra hệ thống phanh xem có bó phanh hay không à tức là phanh nó đi trên đường mà nó bó là nó cũng gây nó gây ra là cái hiện tượng tốn tốn xăng à là phanh bó đúng bảo dưỡng phanh à, bảo dưỡng kim phun cổ kim hút phun cổ ga kim phun cổ hút là ở phần chế hòa khí đấy đúng không đúng rồi. là trong này anh đây bảo à. cổ ga này vâng. kim phun này vâng đây là kim phun đúng không đây là cổ ga đúng không ừ. vâng thì đấy là những cái mà mình sẽ có thể giúp cho xe đi tiết kiệm nhiên liệu hơn đấy thì đấy là những cái nguyên nhân cơ bản nhất mà gây à nó gây ra xăng thế của em ví dụ đi 5.000 cây thì khi mà bảo dưỡng cơ bản thì thường mình sẽ bảo dưỡng những cái gì anh nhỉ chỉ có đến ờ, thay dầu thay lọc và vệ sinh các loại lọc ví dụ như lọc gió động cơ hoặc lọc gió điều hòa lọc gió động cơ lọc gió điều hòa và thay dầu đúng không ạ ví dụ như con của em này thay hết bao nhiêu lít dầu anh nhỉ con này là nó rơi vào tầm 3 lít em hỏi một chút là ví dụ như là thường thường đi bao nhiêu vạn thì mình mình mới phải thay đến cái mức dây cu loa với cả lọc xăng anh nhỉ? từ 5 đến 8 vạn 5 đến 8 vạn đúng không? Chứ còn 5 nghìn thì chủ yếu là dầu máy rồi là lọc gió Thay dầu còn à. chạy đến uh, 5, 5 đến 8 vạn thì mình nên thay dây crua ngoài này. này Thay bi này, thay uh, lọc gió động cơ, lọc gió bu, uh, điều hòa này, buji này Vệ à. sinh tất cả cái kim phun cổ ga này à. Tức là lúc đấy là bảo dưỡng toàn bộ và chuyên sâu đấy đúng không? À, Long đã giới thiệu với các bạn quy trình để bảo dưỡng một chiếc xe như anh Hùng đã chia sẻ thì các bạn ờ, thợ bây giờ là hầu như có tay nghề rất là cao thì các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí bằng cách là đem xe của mình đến những showroom uy tín để ờ, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cũng như là chúng ta có thể nhanh chóng lấy xe bởi vì là bây giờ vào hãng là thường thường là các bạn sẽ phải xếp hàng rất là lâu thì các bạn mới đến lượt cái xe của mình các bạn đi trên đường mà thấy các hiện tượng ví dụ như là ăn xăng thì các bạn có thể đi kiểm tra xe ngay ngoài ra thì khi mà đến 5.000 thì các bạn chú ý thay các cái loại dầu 5000 hay là một vạn tùy theo khả năng tài chính của các bạn và tùy theo cái chất lượng xe mà các bạn đang dùng dòng xe này thì mình không cần phải ờ, thay loại dầu quá đắt tiền mà mình chỉ cần thay loại dầu trung bình ví dụ như là loại dầu 5000 động cơ này đổ dầu không VK30 cũng được à. nhưng mà nó nó nó rất là lãng phí à tức là không VK30 thì là sẽ được bao nhiêu tháng anh nhỉ? nó sẽ một vạn một vạn à thế của em em làm bao nhiêu VK anh à, của mình thì thông thường là mình thay là 5 VK hả anh 5 w 30 à. là 10 w 40 à thì là mình sẽ thường thường là cứ chạy 5.000 là mình sẽ thay một đợt đúng không anh cái dầu này của em là nó đã bẩn chưa anh bẩn rồi cái dầu 5.000 chạy như thế này là quá bẩn quá bẩn đấy à nhìn đâu là mình biết anh cái màu dầu nó thay đổi cái này bình thường nó vẫn còn nếu mà dầu nó vẫn còn sạch cái xả ra là vẫn còn hơi hơi màu vàng à cái dầu này nó thành màu đen gì đen gì rồi tức là rất bẩn rồi đúng không đây là động cơ xăng xăng thì chạy như thế này là dầu bẩn à đấy là vị trí của lọc dầu đấy anh ngày thường 5 nghìn là mình mới thay đúng không? mình ờ, chạy ờ, hai lần thay dầu thay một lần à vâng cái, cái tác dụng của cái lọc dầu này là gì anh mình nói trước khi đi vô chơi ở các cổ trục và ờ, của động cơ và và quả bê thì nó sẽ phải lọc qua cái này thì nó mới nó mới đi bôi trơn cái của em là là, là đổ 3 lít à? à cái động cơ của mình nó chỉ ờ, ờ, đổ hết khoảng 3 lít thôi khoảng 3 lít mà mình bán cho ờ, ví dụ như bán cho khách hàng một can can này là can 4 lít nhưng mình à. đổ vào động cơ hết bao nhiêu mình tính tiền của nó à tức là can thì can 4 lít nhưng mà đổ 3 lít mình tính tiền 3 lít thôi đúng không đúng rồi, chứ đúng không phải là mình rồi. bắt buộc phải mua cả can đúng không anh đúng rồi đúng rồi dạ. à, và cái, cái cái dầu này mình đang hiện tại mình đang dùng rồi là 10 với kép 40 à. dầu cho động cơ 4 kỳ 4 kỳ này đúng không ừ. à. Thế thì các bạn lưu ý đối với các cái loại động cơ ấy, thì mình cần phải biết là động cơ của mình là cần bao nhiêu lít dầu đấy. thì ví dụ như động cơ của tôi là 3 lít ờ, ờ, căn cứ ở đâu thì biết là 3 lít anh nhỉ dạ, đổ dầu thăm bằng thước thăm bằng thước không? đến chữ F à đến chữ F này là, là dầu hộ đầy đấy đúng không? Dầu của mình là đủ. À, full. Nếu mình thay thay cả lọc thì mình nên đổ thêm một chút. Khi đủ rồi đo kích thước đủ rồi mình đổ thêm khoảng gần 50. Là khoảng 3,5. À. Như vậy của em đây là đang là đổ 3,5 đúng không? Đấy là cách thay dầu ờ, thăm dầu của ờ, dầu động cơ còn đây là dầu số. Xe của em là 5 vạn rồi. Đấy. Thì cũng là cần phải thay dầu chứ. Phải thay dầu số rồi. À nó là màu đỏ thôi à. bây giờ mình thăm như thế này cái vạch vạch đây là vạch nào đây. cái mực là, là đến đây là khi mà nguội khi còn nóng nữa. à nóng. thì ở trên mà ừ. nguội thì ở dưới à thì thuộc vào nóng nguội tùy thuộc vào nhiệt độ của dầu à. con này nó có cả hiện tượng ăn dầu nữa cơ ăn dầu là nhìn như thế nào biết ăn dầu nhỉ à. cái, cái, cái, cái, cái um, đấy của cặn bã của dầu nó sẽ bám à, nó bám vào buji à thế là nó gây ra ăn dầu đúng không cái con buji này cũng đang phóng lửa ra ngoài này cơ à thế à thế là phóng lửa đây đúng không ừ. à rồi một vết phóng lửa ra ngoài vâng vâng dạ. đấy thế này nếu mình không kiểm tra là rất là ăn xăng đúng không đúng đánh lửa không tốt đúng không anh lửa tốt vâng đợt này là xe của anh là à, chạy được 4 ờ, năm rồi thì mình nên thay cái buji này đi à vâng thế là thay ờ, cả hệ thống 4 buji luôn đúng không anh bốn dạ. đúng theo mã của nhà máy luôn à, đây là một cái dòng Fuji xịn đúng không trên thị trường thì cái hàng nhái của Fuji này nhiều nhiều chứ như nào thì mình biết hàng nhái nhưng ờ, nó nó sẽ không có chân kim chân kim là như nào đây cái chân đầu đầu à cái chân đầu đầu đầu đầu đầu té lên là không phải chân kim à ừ. anh đã bao giờ gặp Buzi Buzi mà, mà, mà kém chất lượng nhỉ? Có chứ. À. Buzi kém chất lượng xoáy vào nó đứt, đứt đứt luôn cái cổ này luôn cái trường hợp thấy máy mạnh tay là là, là đứt luôn vâng. đứt, đứt luôn đoạn này này vâng. Đấy. À. nên thay loại bu, bu di xịn bu di xịn nó hơi đắt hơn một chút ừ. hơn một chút thì nhưng mà cái năng suất khi nó hoạt động để nó đánh lửa nó rất là tốt à tốt hơn đúng không vâng. và cái thời gian sử dụng cũng rất là bền nó không bị thay thay bị hỏng trước khi bảo dưỡng cổ ga nhìn cổ ga nó rất là bẩn như này đây là cổ ga rất bẩn đúng không anh ôi nó đọng Ờ, sau khi bảo dưỡng thì nó sẽ sạch như này Đấy. Ờ, trong quá trình bảo dưỡng này anh Hùng có tháo ra và tiến hành làm sạch cổ ga Đấy thì các bạn lưu ý là cái phần cổ ga cũng có thể là một cái nguyên nhân gây tốn xăng của chúng ta Sau đây là mình sẽ kiểm tra đến phần lốp và phanh Đấy thì lốp phanh thì mình có cần chú ý cái gì không anh nhỉ? Ờ, lốp phanh thì chúng ta kiểm tra lốp xem có bị ăn mòn nó có đều hay không à. hay bị mòn vẹt hoặc là bị sờn hay không mòn vẹt là nó sẽ khi mà ăn má trong hoặc má ngoài thì nó sẽ ăn nhiều hơn chúng ta phải thường xuyên đi kiểm chân ờ, chân chỉnh ờ, ờ, góc cam bưa độ trụ và à. vận động lại lốp à. đó và trước khi tôi tiến hành bảo dưỡng phanh trong cái lúc này chúng ta cũng có thể theo dõi kể à, ý được xem là phần giảm sóc à giảm sóc đây à giảm sóc đây xem nó cái thứ nhất là giảm sóc xem nó có xem giảm sóc tình tại bến xe của anh long là đời ờ, hai mười lăm tuần cũng chạy được ờ, năm vạn rồi thì chúng ta kiểm lên kiểm tra tất cả các phần gần à. là cũng ngó được cái quả giảm sóc xem nó có chảy dầu hay không à ra dầu là chỗ này nó sẽ bám bám bụi dầu đúng không? Đúng rồi. như này là giảm sóc của anh đang bình thường à mà. Vâng. cái thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể kiểm tra được cái phần gầm ví dụ như rô tin lái trong rô tin lái lái ngoài rô tin đứng bằng cách chúng ta cầm lốp và lắc đi lắc lại à Đấy. nó như nào thì là không đạt yêu cầu anh khi mà mình lắc này nó có độ dơ lúc đó mình mới kiểm tra là lúc đó là rô tin lái trong hay là rô tin lái ngoài lái ngoài à đấy nếu có, có độ dơ thì mình sẽ kiểm tra và sẽ à. kiểm tra trực tiếp và thay thế luôn là rô tin là ừ. cái phần phần điều khiển lái đấy đúng rồi à. trước khi vào thực hành chúng ta sẽ làm như vậy à còn bây giờ chúng ta sẽ bắn lốp ra xe của anh Long là đã chạy được 5 vạn thì chúng ta khi mà tháo ra thì đã nhìn đến phần phanh ta đã biết má phanh vẫn còn dày rồi à. và nhìn đến phần ờ, gầm hệ thống treo của nó à. thì chúng ta đã nhìn cái ngay đầu tiên là cái cao su càng cao su càng là cái này ạ ừ, cao su càng là, là cái cao su này và à. hiện tại nó đang bị nứt vỡ rồi à đâu nhìn nó biết nứt đấy, đấy, đấy. à đây đây đây, đây. À, đây đây là cao su càng đúng không? Đấy, cao su càng A. À. Hiện tại bây giờ uh, chạy được 5 vạn và tuổi thọ tuổi của xe đã hiện tại đang bị nứt càng, nứt cao su càng, nứt cao su càng. à cái này nó nguy hiểm không cái này nó sẽ không tạo ra không nguy hiểm nhưng mà khi khi mà mình thanh ừ. thì cái cao su này nó không giữ được cái, cái trục ở trước thì khi phanh nó hay bị cực cực cực à. khi vào vào sóc thì nó kêu cục cục cục cục cục à đó. tức là do cái, cái cao, su nó bị nứt giảm chấn ừ. à, cao su đó là cao su cao su giảm chấn để uh, cho cái càng nó hoạt động à tức là trong quá trình năm bạn là mình phải xem cao su càng này đúng rồi mình cũng nên kiểm tra đấy khi mà trước khi mình Ừ, bảo vệ xanh mình cũng kiểm tra được giảm sóc này giảm sóc cao su ca tô tin này tô tin đó à. như vậy đấy là những cái yếu tố quan trọng trước khi mình kiểm tra phanh ờ, trước trước khi mình làm ờ, bảo vệ phanh à. Đấy như vậy là của em là bây giờ là sẽ cần phải thay cao su ca ví dụ như giảm sóc sau chúng ta có thể bắn lốp ra và kiểm tra xem là giảm sóc sau nó có bị chảy dầu hay không này à. cái cao su tăm bông của giảm sóc sau nó có bị nát hay không này cao su tăm bông là cái này đấy đây là cao su trừ bụi của hay là đây là cao su tăm bông à đây à khi nào quả tăm bông này nó bị vỡ ra thì cái cái cái, cái, cái, cái ống chắn bụi này nó sẽ rơi nó sẽ rơi tọt rơi xuống à nhưng mà sau đằng sau thì mới có cái cái, cái này mà dạ. đằng trước lại không có anh Hyundai là giảm giảm khúc trước và giảm khúc sau để giảm khúc sau là giảm khúc ống sống nó, nó có sẽ có không nó có một à không lò xo không lò xo đi cùng à không ống thì nó sẽ có cái cao su tầm bông à còn là trước là là là giảm, giảm sóc có lò xo à thì nó là có một cái cái răng chắn bụi đúng không cái cao su chắn bụi bên trong nó cũng có một quả tăm bông nhưng mình không thể nhìn thấy được à trong này cũng có tăm bông nữa, không ừ, nào cũng có cũng quả tam bông được ở bên trong à. nhưng mà cái chùm bụi nó sẽ xe đi thế còn cái, cái đằng à, giảm tốc sau của mình thì là tam bông mình nhìn thấy được à dạ vâng. đây là mình kiểm tra hệ thống phanh đúng không của tất cả bốn bánh này bốn bánh luôn à. Vâng, sẽ bảo dưỡng luôn Tôi bảo dưỡng hệ thống phanh luôn đúng không? khi kiểm tra phanh ấy, thì mình cần lưu ý trách nhiệm má phanh có còn dày hay không đúng và vâng. ạ tức là độ dày của má phanh ờ, độ dày má phanh cái thứ hai là kiểm tra suốt phanh gọi là suốt à ừ, suốt phanh à đây là suốt phanh à đúng à. ví dụ như má này là rất là vẫn còn dày má còn dày vâng, suốt phanh thì ví dụ như mình kéo ra kéo vào được nó phải à. chạy được Đấy, nó chạy được ừ, ra vào như thế này còn à. nếu những cái xúc xanh mà nó không chạy ra vào được à. nó sẽ bị bó nó sẽ ăn ăn nó sẽ ăn một một má à đấy khi nó ăn một má thì trong quá trình đi là mình cũng gây tốn nhiên liệu đúng không anh đúng rồi nhìn má như nào thì biết là đang còn dày anh nhỉ thông thường nó có một cái báo báo hết phanh nó có báo hết phanh à đây ví dụ như cái này báo hết phanh à khi nó mòn hết đến lúc nào nó chạm vào cái lá này là... chạm vào cái lá sắt này ừ. à thì là mình sẽ hết phanh và lúc đấy phải thay lúc thay đấy má. nó sẽ kêu ken két và mình sẽ đi thay má à vâng, vâng. thì má phanh là quan trọng nhất là cái cái cái cái sốt phanh này sốt phanh và cái thứ hai nữa là thứ ba nữa là mình phải kiểm tra được xem là quả piston quả piston quả piston thì nằm ở đâu anh nhỉ quả piston phanh nó xem nó có kẹt không chỉ cái cách trông đơn giản nhất để mình kiểm kiểm tra xem cái tông phanh nó bị kẹt hay không thì mình đánh giá vào như này vâng tức là cá nhẹ thôi à. sau đó mình lấy cái tô vít à. tô vít mình bảy bảy vào trong thì à. cái tông nó thụt vào à nó sẽ phải tự đẩy ra đúng không à. nó quả piston tông phanh nó sẽ thụt vào rất nhẹ nhàng à. nếu nếu mình ép như thế mà nó quả piston tông phanh đây là quả piston tông phanh đây là quả piston mà, nó không thụt được vào à đấy à. thì là cái quả piston tông phanh này và cái uh, ừ, ờ, cúp ben phanh trong này nó đã bị nước vào hoặc là dì xét đúng không dì xét và à. bị kẹt à. bê này khi đạp nó sẽ không ăn được thế đi đường thì làm nào mình phát hiện được ra không thứ nhất là đè ga và nó không chạy chạy à, nó không được bon à, hoặc là mình thả trôi xe mà nó cứ lì ra à, đấy là nó có hiện tượng bó phanh bó phanh và và lúc đấy mình chỉ cần xuống nhìn hoặc ờ, nhìn cái má này là đã biết rồi lúc à. đó cái má này đã thâm tím rồi à nó thâm tím ngay cái má này đúng không vì nó bị bó vào nó cả dạ, nóng má và cả đĩa à thâm nó thâm tím à. thì đấy là một cái hiện tượng mà chúng ta cần phải kiểm tra phanh bởi vì bó phanh thì nó cũng gây ra các bạn rất tốn nhiên liệu và thậm chí là còn hỏng cả má phanh hỏng cả đĩa phanh đấy, thì đây là phần má phanh mình cẩn thận nhất là khi buổi sáng sớm mình mình nên mở cái nắp kết nước này ra à Cho buổi sáng sớm đúng không ạ vâng. đấy để mình kiểm tra mức nước nếu mức nước như thế này là ok à nhìn nếu mà nó không ok thì nó sẽ thấp à đúng rồi nó, mình không nhìn thấy nước đâu cả à. như, ờ, như này là mình đã nhìn nước ở trên cổ cổ kết nước rồi thì là nước là đủ tức là nước là mát động cơ đấy và còn cái bình nước phụ à, bình nước bình phụ ta có một mức uh, nước của nó còn có đến mức full ở trên này mình sẽ đổi mức phụ là ở mức full ở đây à tức là có một cái vạch đúng không ạ một vạch đó à rồi ạ nếu có sự do gì của hệ thống nước làm mát thì nó sẽ hao ở cái hao bình nước phụ trước hao bình nước phụ à nếu bình nước phụ hao rồi thì lúc đó mình phải đi kiểm tra ngay vì ờ, đang là ờ, nó đang có sự rò rỉ trong cái hệ thống làm mát nước làm mát à, như vậy ờ, trường hợp này của em là cái xe này hệ thống bình thường đúng không? đang bình thường à. cái nước làm mát này nếu không thay thì nó sẽ làm sao anh đổ màu xanh hoặc màu đỏ mà xong rồi nó nó, nó, nó, nó biến chất đi và nó sẽ trở thành thành ra màu vàng màu vàng đục à vàng đục thì lúc đấy là mình phải thay mình nên thay à, và vâng. thông tích kết à. nếu đã chuyển sang màu vàng đục rồi thì là lúc đó là, à. hệ thống kết nước của mình đã đã, đã, đã bị kết tủa gió điều hòa thì ờ, đây à cái tem này là tem ờ, hàng xịn đúng không tem ờ, chống hàng giả chống hàng giả và mã phụ tùng à mã phụ tùng nè. sau thì cái lọc gió điều hòa cái này hàng nhái trên thị trường chắc nhiều đúng không nhiều à. của mình thì không nó không có khử mùi nhưng mà dòng khác nó có nó có hoạt than hoạt tính nó nhìn cái lọc gió nhìn nó đen xì đen đen à nó than hoạt tính đây là hai cái lọc gió anh không hai lọc Đấy, như vậy là của em là xong hết rồi anh không. vậy là toàn bộ quá trình bảo dưỡng đấy thì các bạn thấy là chúng ta sẽ phải bảo dưỡng rất là nhiều chi tiết thì nếu các bạn nắm được cái quy trình bảo dưỡng thay những cái phần linh kiện uh, như thế nào cho là hợp lý thì các bạn sẽ tiết kiệm được uh, tiền bạc cũng như là uh, bảo dưỡng được cho cái động cơ của mình cũng như là chiếc xế yêu của các bạn là có thể hoạt động trơn tru trong quá trình uh, đi lại chúc các bạn sẽ bảo dưỡng và nâng cao tuổi thọ cho động cơ cũng như chiếc xe yêu của các bạn chân thành cảm ơn